Tự cho nhau ai đường lối nếu yêu nhau Sẽ trở về bên nhau thôi Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi Hello, các bạn đang tìm buồn một bộ âm thanh thu âm livestream Để thỏa mãn đam mê của mình Các bạn hãy nghe hết cái clip này nha Rồi bây giờ mình sẽ hát một bài Nước ta ngược lối của Châu Kỳ Phong các bạn nha Icon YouTube, SM8B và phần mềm Autotune qv 5 nha các bạn nha Đây Mình đã từng là của nhau Ngỡ bên lâu Và đã yêu nhau thật đậm sâu yêu hết trọn cuộc đời này hứa không đổi thay mà nay em bước như vậy anh cố nhận lại kỷ niệm em đánh rơi dù biết em chẳng còn nghĩ tới ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xót xa mà này sao ta gục ngã từ cho nhau ai đường lối nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi dù anh có níu kéo em cũng xa rồi dặn lòng sẽ không buông nhu lòng sẽ không buông đành vui trốn ký ức với niềm đau ngày mai nếu lỡ gặp nhau mà lòng anh chẳng sao đâu anh vội vã nhưng rồi lại ngờ nơi tìm em rồi đoạn đường ngắn phía trước còn anh cứ mãi lội ngược nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau Ok các bạn à, đã nghe được cái âm thanh chất lượng như thế nào ha à, và cái bộ này à, kết hợp với phần mềm các bạn có thể thu âm rồi ghép clip hoặc là các bạn có thể livestream hoặc các bạn có thể tập hát một mình ở nhà các bạn nha và đây là bộ Icon Uber Pro PC à, lộn SM8B nha các bạn nhé cũng là Stata luôn à, Ok các bạn mua hàng các bạn có liên hệ trực tiếp trên fanpage hoặc là inbox số điện thoại 0926464549 hoặc là trực tiếp nhắn tin cho fanpage của mình nhé hoặc là vào website www.boostudio.vn Hello, xin chào và hẹn gặp lại. Ok.